Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Acid Desin Bức thư thứ 27 Đêm văn nghệ thiếu niên Istanbul ngày 24 tháng 4 năm 1964 Genève thân mến Sau lá thư ngày 16 tháng 3 bạn còn gửi cho tôi một tấm bưu ảnh Trong đó bạn hỏi tôi tại sao không viết cho bạn nữa Chắc bạn nghĩ rằng tôi giận bạn đã trả lời thư chậm trễ, có phải không? Không, tôi không giận dỗi gì bạn đâu. Ở trường tôi cũng có tổ chức đêm liên hoan văn nghệ nhân ngày thiếu nhi, nên chúng tôi phải chuẩn bị rất khẩn trương. Tôi cùng tham gia mấy tiết mục rất bận rộn nên cứ khất lần mãi. Hôm nay bảo ngày mai, ngày mai hẹn ngày mốt. Thời gian qua khá nhanh, và hôm qua, ngày 23 tháng 4, chúng tôi đã tổ chức liên hoan văn nghệ xong. Như vậy là yên tâm, lúc này tôi mới có thì giờ rảnh để viết thư cho bạn. Buổi liên hoan văn nghệ tối hôm qua thật là tuyệt diệu. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì có thật là nhiều chuyện tức cười, mà trò cười tệ hại nhất có lẽ là do chính tôi làm ra mới buồn chứ. Nhà trường chỗ tôi cử hẳn một tập thể giáo viên để lo cho đêm văn nghệ. Cô giáo chủ nhiệm lớp 3B lo phần chuẩn bị biểu diễn. Cô giáo dạy nhạc thì lo tất cả các tiết mục ca hát và các điệu múa. Thầy giáo lớp tôi phụ trách chương trình kịch của đêm hội. Ông đã công phu viết hẳn một vở kịch để chúng tôi trình diễn. Kể ra thì thầy giáo cũng không cần phải mất công như thế Tôi đã thấy nhiều người lớn hình như không yêu thích nghề nghiệp của mình lắm. Họ luôn nghĩ rằng họ sinh ra để làm việc khác chứ không phải nghề họ đang theo đuổi hay sao ấy. Ngay như ba tôi cũng luôn luôn than thở rằng nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn thì chắc ông đã thành một nhà thơ lớn rồi. Bây giờ khi rảnh rỗi, ba tôi vẫn ngồi làm thơ, chẳng biết có hay không, vì ít khi ba tôi đọc cho mọi người nghe. Chú tôi đã tốt nghiệp kỹ sư cơ khí thì lúc nào cũng mơ ước làm bác sĩ, theo nghề chữa bệnh cho đời. Đó, bạn thấy chưa? Còn thầy giáo tôi thì lúc nào cũng nghĩ ông ấy phải là nhà văn. Có nhiều lần khi giảng bài, thầy đã tâm sự với chúng tôi, giọng cay đắng. Lẽ ra thầy đã thành một nhà văn có tầm cỡ. Thế mà số phận khốn kiếp lại bắt tôi đi dạy học làm nghề gõ đầu trẻ. Tôi tự giải thích rằng đó là thiên tính của con người. Mỗi cá nhân đều nhìn và mơ tưởng một công việc khác ngoài nghề nghiệp của bản thân. Thầy hiệu trưởng đưa cho thầy giáo tôi và nhóm kịch một lô các kịch bản đã được viết ra và in ra trong sách báo. Nhưng thầy giáo tôi tuyệt nhiên không thích và không chọn được một vở nào thầy quyết định viết riêng cho chúng tôi một vở thật hay để tập dược và trình diễn. Đây là một kịch bản thuộc loại buồn. Rất buồn, có thể liệt vào hàng các bi kịch. Xin kể ngắn gọn nội dung của nó cho bạn hay. Đó là câu chuyện về một cậu bé hư hỏng làm khổ cha mẹ vô cùng. Hắn trốn trường, bỏ sở làm, rồi trốn nhà kết bè kết đảng với những đứa trẻ hư hỏng khác, lang thang sống bụi đời. Cuộc sống dựa vào ăn cắp, ăn trộm, đâm thuê chém mướn đã biến nó thành con người tàn nhẫn về lương tâm. Vì nó mà bà mẹ buồn rầu, sinh bệnh tật và qua đời trong đau khổ. Nó cùng bè đảng về nhà, cưỡng đoạt tiền bạc của chính cha nó bằng vũ lực. Nếu không được thì nó hành hạ ông già tàn nhẫn. Cuối cùng, nhân một vụ cướp, nó bị bắt và đi ở tù. Trong tù, nó thấu hiểu bài học trừng phạt của cuộc đời và trở thành người lương thiện. Mãn hạn tù, nó trở về nhà xin cha tha tội. Ba ơi, con đã trót dạy không nghe lời dạy bảo của cha mẹ, con đã bị trừng trị đích đáng. Bây giờ con đã hiểu và thật sự hối cải. Ba hãy tha thứ cho con Đứa con bất hiếu giờ đây khóc ròng, quỳ xuống trước người cha già nua tuổi tác, hôn tay ông và cầu xin ông mở lượng tha thứ. Bà nó rất cảm động về sự hối cải phục thiện của đứa con. Cha mẹ bao giờ cũng thương yêu con cái, người ta đánh kẻ chạy đi, không đánh người quay lại. Bà đã tha thứ cho con rồi, à là hãy phù hộ cho con con trai yêu quý của cha. Quá xúc động về sự kiện đó, ông già lăn ra chết. Đúng là một kịch bản rất buồn. Khi thầy đọc xong, nhiều bạn trong lớp tôi đã phát khóc. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại buộc miệng hỏi thầy. Sao chúng ta không tìm một vở hài kịch mà diễn có phải hơn không hả thầy? Thầy giáo cáo tiếc vì tôi hay phá ngang. Này Ahmed, tại sao lúc nào em cũng thò mũi vào những việc chẳng liên quan gì đến em thế? Em muốn chúng ta cũng diễn một vở hài kịch tầm thường nào đó hay sao? Thế thì thà không diễn còn hơn. Nhưng thật sự tôi muốn nói điều khác kia. Tại sao chúng tôi cứ phải đội mũ đeo râu ra sân khấu? Tại sao chúng tôi cứ phải đóng giả làm người lớn làm gì? Thầy cho chúng tôi đóng những vai trẻ con đóng những chuyện nhà trường, chuyện học sinh hàng ngày của chúng tôi chả tốt hơn hay sao? Thầy giáo đâu có để cho tôi nói những ý nghĩ đó. Tôi nghiệm ra rằng, tất cả các tối văn nghệ trong các trường học đều có một kiểu kịch. Trẻ con hóa trang thành người lớn như những anh hề lùng tịch bé xíu trong rạp xiếc. Chúng càng nói nghiêm chỉnh buồn thảm bao nhiêu, thì người ta càng buồn cười bấy nhiêu. Tôi đã thấy cảnh trên sân khấu, các diễn viên đối thoại đầy nước mắt, mà ở dưới thì khán giả bò lăn ra cười. Chính vì các lẽ đó mà tôi nói với thầy, tốt hơn hết hãy cho chúng tôi chọn một vở hài kịch mà diễn. Nhưng nào có ai nghe lời bàn của tôi đâu, thế là tôi đành im miệng. Trong vở kịch, chúng tôi có diễn tới năm nhân vật tất cả. Chắc vì giận tôi đã dám bàn phá ngang dạy khôn này nọ nên thầy đã ra lệnh cho tôi. mét em phải đóng vai cậu bé hư hỏng. Nhân vật đó hầu như được dựng dành riêng cho em đấy. Demir đóng vai ông bố, Mine đóng vai bà mẹ, còn hai đứa nữa đóng một số vai phụ. Trước khi tập, chúng tôi học thuộc lòng kịch bản, rồi đến không biết bao nhiêu lần tập đi tập lại trên sân khấu trước những khán giả tưởng tượng. Hôm diễn thử lần cuối cùng, trời mưa như trút nước, mái nhà hội trường đã cũ nên nước dột chảy lung tung. Để nước dột khỏi động thành vũng, người ta phải đặt đủ thứ xô chậu hứng nước mưa cả ở trên sân khấu. Tôi còn phải tham gia một điệu múa nữa. Tôi múa cùng với bảy đứa bạn khác, thành bốn cặp trai gái Trung Hoa nhân một buổi xem văn nghệ ở trường trung học bạn. Thấy điệu múa Trung Quốc hay hay, cô giáo dạy nhạc của chúng tôi bèn học và bắt chúng tôi phải tập để trình diễn. Chúng tôi tập điệu múa Trung Quốc ấy giữa những giọt nước dột nhỏ từ trên mái xuống, giữa những xô chậu để la liệt trên sân khấu. Chúng tôi nhảy rầm rầm, sàn gỗ rung lên bần bật. Cô giáo dạy nhạc giận dữ các em đừng có nhảy bổ lên như thế. Đây có phải là điệu nhảy sepet đâu. Múa Trung Quốc, múa phương Đông bao giờ cũng phải nhẹ nhàng, uyển chuyển. Rebek là một điệu nhảy dân gian Thổ Nhĩ Kỳ có nhịp điệu nhanh, mạnh, khỏe khoắn. Tôi cố gắng làm những chuyển động dịu dàng, chậm rãi nhưng bởi vì đã quá quen thuộc với các nhịp nhanh mạnh mẽ ở các điệu nhảy của chúng ta, nên tôi rất hay quên và thỉnh thoảng dậm chân rầm rầm. Ahmed, em đừng có nhảy bổ lên như vậy. Múa Trung Quốc phải chậm rãi. Cô giáo đánh đàn piano làm nền cho chúng tôi múa. Nhưng nào tôi có giữ được nhịp điệu, tôi lại bước sai và nhảy lên hùng hục Cô giáo cáo tiếp định chạy đến để uống nắng cho tôi, thì giữa đường vướng phải một xô nước ngã lăn ra sàn. Nước trong xô đổ ra lên láng khắp cả sân khấu. Chúng tôi phải lao mãi mới tiếp tục được. Sau đủ mọi tai nạn như thế, gần tối cô giáo mới tạm để cho chúng tôi nghỉ, tuy cô chưa thật hài lòng lắm. Đêm biểu diễn, tất cả chúng tôi ai cũng rất hồi hộp Màn đồng ca đầu tiên có tất cả 50 học sinh lên sân khấu. Chúng tôi chen chúc nhau nhìn qua kẻ phong màn. Hội trường chật ních người, làm đứa nào cũng vừa vui thích vừa lo lắng. Mở màn, chúng tôi chào mừng khán giả bằng bài quốc ca hùng tráng. Sau đó, chỉ còn lại các học sinh lớp 1 và lớp 2 ở trên sân khấu. Chúng nó hát bài Ngày 23 tháng 4, chúng em tràn ngập niềm vui. Bài hát kết thúc, ở trong hậu trường chúng tôi thấy khán giả vỗ tay rất nhiệt tình cổ vũ. Nhưng cô giáo dạy nhạc chẳng vừa ý chút nào. Khi lũ nhóc vào phía trong, tôi nghe cô ấy mắng chúng nó. Đồng ca kiểu gì thế hả? Tôi dạy các em thế à? Dàn đồng ca có hai bè mà tôi nghe thành mấy chục bè, mỗi người một giọng thật là xấu hổ thiệt. Đến lượt điệu múa Trung Quốc, chúng tôi ra sân khấu. Bọn con gái mặc váy dài sặc sỡ, lấp lánh, sáng những dải kim tuyến. Mỗi đứa còn cầm một cái khay trên tay. Bọn con trai chúng tôi được tô mắt và lông mày đen, kèm theo bộ ri mép khá giống mấy anh tàu lùn. Cô giáo dạo nhạc trên cây đàn piano, màn kéo lên và chúng tôi bắt đầu múa trên sân khấu. Các cô gái bưng khay rượu lượn vòng qua trước mặt chúng tôi, nghiêng người như nâng một khay gì đó. Bọn con trai chúng tôi thì nhún nhảy như muốn tán tỉnh các cô. Hình như tôi lại quá đà nhảy nhanh lên, làm cô giáo phải đánh đàn theo. Chính lúc đó là một câu chuyện tai hại đã xảy ra, và cũng chính tôi là kẻ gây ra tội lỗi. Do tôi nhảy mạnh quá Váy của đứa bạn gái nhảy cặp đôi với tôi bị móc vào kẽ hở của sàn gỗ. Cô bé không sao kéo váy ra được vì hai tấm gỗ khép lại quá chặt. Chúng tôi thì quay vòng, mà nó thì cứ phải quanh quanh tại chỗ. Khi đến gần nó, có lần tôi đã cố ý dậm chân thật mạnh, hy vọng các tấm gỗ sàn tách nhau ra. Nhưng vô ích, hình như chúng lại càng nhích lại xích nhau hơn. Cô bé hốt hoảng kéo mạnh cái váy mong thoát khỏi chỗ kẹt. Ai ngờ sự việc còn bi đát hơn. Do bị kéo mạnh dây thun đứt, thế là cả cái váy tuột ra. Khốn khổ cô bé, nó chỉ còn mỗi cái quần lót. Có rất nhiều tiếng cười bên dưới khán giả. Cô giáo chỉ huy hét lên. Màng, kéo màng, kéo màng nhanh lên. Giữa tràng vỗ tay, tấm màn kéo vội phủ kín cả chúng tôi. Tiếp đến các điều múa và bài hát khác, mọi sự diễn ra bình thường, tuy vẫn có những sơ suất tức cười. Cuối cùng là vở kịch của chúng tôi. Ông thầy từ tay hóa trang cho mỗi đứa chúng tôi. Giá mà bạn nhìn thấy Mine nhỉ? Nó mặc một cái váy cũ của mẹ may lại cho vừa. Trông nó giống hệt một mụ già lùng nhỏ xíu Thầy giáo bôi vào giữa môi trên và mũi tôi một lớp hồ và dán vào đó một bộ ria mới khiếp chứ, cứ như hai cái đuôi chồn ấy. Nhưng vì quá nặng nên đôi ria ấy không chịu đính vào mặt tôi. Thầy phải bôi mấy lớp hồ dưới lớp mũi tôi, mãi mới làm cho tôi có một bộ ria thật xứng đáng. Thầy giáo cũng phết đầy hồ vào hai má đờ mia rồi lấy bông gòn cho dính vào Demir có cả bộ râu và mấy cái ria mép trắng xóa. Đúng là cha của tôi rồi. Hóa trang xong thầy giáo nhận xét. Muốn Demir trông có vẻ già thật sự. Ừ, phải kiếm cho được đôi kính đeo cho nó mới được. Nhưng mà kiếm đâu ra kính lúc đó, nếu không đi mượn từ trước. Chúng tôi cứ loanh quanh, loay hoay mãi mà không kiếm ra kính. Bí quá, Thầy hiệu trưởng bèn tháo kính của ông ra và đưa cho Demir. Em đeo đi và chú ý giữ cẩn thận. Nếu em làm vỡ là hại thầy đấy. Thầy chẳng nhìn thấy gì lúc không đeo kính đâu. Đeo kính vào, Demir liền biến thành một trong bảy chú lùng, mà là chú lùng già nhất kia. Nhưng lại thêm một rắc rối mới. Đeo đôi kính ấy nó chẳng nhìn thấy gì cả. Khốn khổ, khi màn kéo lên, dò dẫm tìm sân khấu như người mù. Nó va đầu vào tường một cái đau điến và suýt làm vỡ cái kính quý của thầy hiệu trưởng. Tôi phải đẩy lưng nó, dẫn về chỗ nó ngồi trên sân khấu. Tình cha con có vẻ thân mật ở đầu vở kịch. Màn đầu, chúng tôi diễn xuất khá đạt, tràng vỗ tay kéo dài của khán giả chứng minh điều đó. Chúng tôi tiếp tục diễn đến màn hai. Lúc này tôi giận mẹ tôi, nghĩa là Mine ấy mà. Ba tôi, tức là Demir, khuyên can tôi không được. Nhưng đeo đôi kính viễn nặng, nó đâu có nhìn thấy ai. Phải nói chuyện với tôi mà nó ngoảnh mặt vào tường, lưng quay về phía khán giả. Còn với cái, chúng ta nuôi nấng mày khôn lớn để được đền bù công lao thế này đây. Nó hét lên và đưa tay đấm dọa bức tường trước mặt. Đến đoạn đứa con hư đánh mẹ nó, Demir phải chạy tới cứu. Vì không nhìn thấy tôi và Mina nên nó cứ quờ quạng như chơi trò bịt mắt bắt dê vậy. Nó giơ tay lên cao và gào về phía cửa ra vào. Đừng đánh mẹ, con ơi, đừng có đánh. Con cái không có quyền đánh cha mẹ. Thằng con bất hiếu kia, mày có nghe thấy không? Dừng lại, Chúng tôi đang ở cả về bên phải, mà Demir lại cứ hướng về bên trái nói với khoảng không. Chẳng có ai cả. Để nó biết phương hướng mà quay về phía tôi, tôi cười lên ha hả. Ha ha ha! Chỗ này tôi mạng phép tác giả kịch bản, tức là thầy giáo tôi, mà bịa ra giọng cười mang trợ và lời nói. Tôi cứ đánh, ai bắt bà ta đẻ ra tôi làm gì? tôi đánh cho bà ta nhừ xương. Nhận ra hướng tôi đứng, Demi dò dẫm đi về phía tôi, nhưng rồi nó lại lạc và quay về phía khán giả. Mày không được phép đánh mẹ, cánh tay đánh cha mẹ sẽ bị trừng phạt khô héo, nội tàn, rơi rụng. Ha ha ha, tôi lại phải lăn ra mặt cười để nó biết hướng mà đi. Nhưng không thể cười mãi, mà Demir hình như chưa chịu nhận ra. Tôi sốt ruột lòi Mine về phía nó. Đến lượt Mine bịa ra lời mắng tôi. Trời, thằng bất hiếu, mày lôi tao đi đâu? Bà ơi, quay lại giết con, còn ở đây cơ mà. Demir là đứa thông minh, nó hiểu ngay tình cảnh nan giải lúc đó của chúng tôi. Nó cũng ứng khẩu nói luôn. Tao không muốn nhìn mặt mày nữa Tao là ba mày Nhưng mày cũng đừng đến với tao làm gì Thằng con bất nhân bất nghĩa kia Chúng tôi tiếp tục nói với nhau những lời chưa được viết ra trong kịch bản Bà nói với ai thế hả ba? Con ở đây kia mà Tao không nói với mày Thằng trời đánh thánh vật kia Tao không muốn nhìn thấy cái mặt mày nữa Bà nói với những bức tường hả ba? Đúng đấy, đá gạch có khi còn hiểu lẽ phải hơn mày. Đồ bất hiếu, thằng con trời chu đất diệt. Mene nói tiếp luôn. Ôi, phải chi tôi sinh ra cục đá còn hơn mang nặng đẻ đau cho nó. Nói xong nó lăn ra đất giả vờ chết. Lẽ ra lúc này Demir phải cúi mình hỏi thăm an ủi bà già. Nhưng vì không thấy nên nó cúi xuống chỗ chẳng có ai và lo lắng hỏi Bà nó đâu rồi? Bà ở chỗ nào? Vừa hỏi nó vừa sờ soạn tìm dưới sàn sân khấu Mine bò về phía nó Tôi đây, ông ơi Tôi chết đây Tôi tóm được đôi mè quẳng xuống cạnh Mine Cả ông cũng chết quách đi cho rảnh Hết màn 2 người ta hạ màn xuống. Tôi thở phào thế là thoát nạn. Vào đến phòng nghỉ ở hậu trường, thầy giáo mắng chúng tôi như tát nước. Đờ mì không chịu nó cãi. Thưa thầy, nhưng em biết làm sao được, đeo kính vào em chẳng nhìn thấy gì cả. Có người bàn, ở màn cuối Demir nên bỏ kính ra. Nhưng suy đi tính lại mãi, thầy giáo tôi không chịu, Thầy nói ông già đã đeo kính suốt hai màn biểu diễn, cả hội trường nhìn thấy. Tự nhiên gần chết lại không đeo kính nữa thì thật là vô lý, không thể được. Cuối cùng thầy hiệu trưởng khuyên Remir. Em thử nhìn lên phía trên mắt kính xem. Quả nhiên là được. Nó đeo đôi kính trễ xuống mũi và nhìn phía trên không qua kính. Vì vậy, những chuyện của màn 2 không còn diễn ra ở màn 3 nữa. Nhưng khán giả đã rất buồn cười ở màn 2, nên đến màn 3 chúng tôi nói gì, làm gì họ cũng cười phá lên. Họ cười ngay cả ở những chỗ lẽ ra phải khóc. Đến màn này, tôi trở thành người lương thiện và quay trở về nhà. Hối hận về những việc xấu xa đã làm, tôi khẩn khoản cầu xin ba tôi tha thứ cho những lỗi lầm khi trước. Tôi nói rất cảm động, chẳng có chút gì buồn cười cả Thế mà khán giả cứ bò lăn ra cười Sao họ lại có thể cười được nhỉ? Tôi thắc mắc quá Khi cúi xuống hôn tài đờ mìa tôi mới hiểu Trời, hẹn chi người ta cười dữ thế Tôi đã nhìn thấy một bên ria của tôi đang nằm dưới đất Chẳng biết nó rơi lúc nào Tôi hoảng quá Làm sao bây giờ? Làm sao nhặt cái ria lên mà dán nó vào chỗ cũ? Tôi suy nghĩ và quyết định rất nhanh Thả tội cho con đi ba Con sẽ hôn cả đôi chân vất vả của ba Tôi nói và nằm lăn ra đất vơ vội lấy cái ria chết tiệt Và dán vội vàng xuống dưới mũi Tuy nhiên họa vô đơn chí Lúc đã không may rồi thì những cái không may khác cứ đến dồn dập Cái rìa bên trái bị rơi Khi nhặt lên tôi vội nên lại dán nó về phía bên phải Thế là một bên không có còn một bên có hai cái ria. Demir lo lắng nhắc tôi, dán vào bên trái kia mà. Tôi sửa lại thì cái ria bất trị lại không chịu dính nữa. Tôi đành phải lấy tay mà xử. Tôi phải xả bộ như đang giận dữ xoáy cái ria vậy. Demir nói, Được rồi, ba tha thứ cho con. Còn tôi cứ đứng trước mặt cha mà xoắn ria mãi thì cũng bất tiện Ba tôi đã tha thứ rồi kia mà, làm gì còn lý do để lo lắng hay giận dữ. Tôi phải cố gắng nói thêm. Nếu bà không tha thứ cho con, con sẽ phải hy sinh bộ ria này để tỏ quyết tâm. Đây, con sẽ vặt mấy cái ria đi. Demir lập tức hiểu ra ngay vấn đề nghiêm trọng. Ấy, con đừng làm thế, dù có bị trừng phạt thế nào thì vẫn chưa đủ với tội lỗi của con, bà ạ. À. Vì vậy con phải hy sinh bộ ria này để tỏ lòng ăn năn hối cải thật sự của con. Bà có thể yên tâm tha thứ cho con. Nói xong, tôi vất quách mấy cái rìa đi. Đã đến những phút cuối của vở kịch, người cha phải ôm lấy đứa con mà nói rằng Bà tha thứ cho con, à là sẽ tha tội cho con con thân yêu của ba. Nói xong những câu đó, người cha sẽ phải lăn ra chết. Kịch bản viết rằng người cha phải vừa khóc vừa nói những câu trên. Chẳng hiểu vì sao Demir lại khóc được thật sự. Sau này nó giải thích rằng khung cảnh hội trường làm nó cảm động quá nên phát khóc lên. Nước mắt Demir chảy lá giả trên lớp rầu giả. Tôi tưởng rằng nó đã giả vờ quá đẹp nhưng có lẽ vì tác động của những cái mắt kính có số quá cao, cộng với sự cảm động đã làm nước mắt nó tuôn chảy như suối. Rung động thật sự tận trong lòng, Demir ôm lấy tôi. Trời, con trai tôi, con yêu quý. Khi chúng tôi rời nhau ra thì... Cái gì thế này? Trên má Demir chẳng còn tí bông nào, Tôi đang thắc mắc không hiểu bộ râu của nó biến đi đâu Thì thấy ngứa trên má Tôi đưa tay lên chào ôi, hai má tôi dính đầy bông trắng Bây giờ người ngoài nhìn chắc tôi phải là cha chứ không phải đơ mia nữa Lẽ ra đơ mia phải ngã ra sàn Nhưng sao tôi thấy nó vẫn đứng yên Tôi dục nó gấp gáp Đơ mia, cậu chết ngay đi chứ, đợi gì? Rầu ria dính hết sang các cậu rồi, bây giờ trong hai đứa mình thì ai phải chết? Demir phân vân hỏi tôi, cậu là cha thì cậu phải chết chứ còn ai? Nào, ngã lăn ra đi. Nhưng nó vẫn đứng im như phỏng đá. Nào làm đi, cậu đợi cái gì đấy? Nó đến gần tôi và thì thầm, Ừ, ngã thì tớ cũng muốn ngã ngay đây nhưng rủi tới làm vỡ đôi kính của thầy hiệu trưởng thì sao? Cậu làm sao thì làm nhưng hãy chết đi cho rảnh để chúng mình còn kết thúc vở kịch chứ. Làm trò cười như thế quá đủ rồi. Nào chết đi. Hai đứa cứ thế dùng dằn một lúc. Cuối cùng Demir đi đến quyết định. Nó nói to lên. Bà đã tha thứ cho con. Trời cũng sẽ tha tội cho con, con trai yêu quý của ba. Nói xong, nó cẩn thận tháo cặp kính để lên bàn. Bà chết đây, cầu chúc con bình an. Giọng run rẩy và nhỏ dần, rồi nó ngã lăn ra sàn, bất động. Tôi chạy đến ngã xoải lên người nó khóc than. Màn hạ trong tiếng vỗ tay rào rào. Nhưng chưa hết, chúng tôi nằm ở ngoài màn, chỉ có đôi chân ở phía trong. Tiếng vỗ tay tiếng cười tưởng làm vỡ hội trường. Chẳng biết làm thế nào tôi bảo Demir. Không lẽ chúng mình cứ nằm thế này mãi? Nào, chúng ta đứng dậy đi chứ, cả hai nhé. Cậu bảo sao? Không lẽ một xác chết lại đứng dậy được? tới chết rồi kia mà, cậu đứng dậy đi. Chỉ một mình cậu thôi. Chúng tôi dùng dằn mãi, chẳng biết làm sao, chợt có ai đó nắm chân kéo cả hai chúng tôi vào bên trong sân khấu. Lúc đó chúng tôi mới dám đứng dậy, té ra đó chính là thầy giáo chúng tôi. Demir than vãn, dở quá, chúng mình chết cháy cả lũ. Lòng đầy lo lắng, chúng tôi theo thầy giáo vào phía trong. Ở đó các thầy, các cô giáo và cả thầy hiệu trưởng, ai nấy ràng rụa nước mắt vì cười quá nhiều. Buổi liên hoan văn nghệ của trường tôi nhân ngày thiếu nhi 24 tháng 4 đã diễn ra như thế đấy. Từ đó Đơ Mia thành ra nổi tiếng, ai cũng khen nó có tài năng đặc biệt về sân khấu. Nó chẳng đã biến được một bi kịch mùi mẫn thành một hài kịch cười vỡ bụng đó sao? Ở Istanbul mùa xuân đã đến, rất đẹp nhé. Ở Ankara có đẹp không? Chúc bạn học giỏi và khỏe. Hy vọng được gặp lại bạn ở Istanbul. bức Thư thứ 28 Cuộc thi truyện do trẻ em viết Istanbul ngày 25 tháng 4 năm 1964 Genève thân mến, tôi mới bỏ thư cho bạn hôm qua Nhưng hôm nay tôi lại viết tiếp lá thư khác để gửi đi ngay Có lẽ bạn ngạc nhiên phải không? Tôi muốn viết thêm để bàn với bạn một chuyện Nếu bạn đồng ý chúng ta sẽ cùng nhau làm một công việc khá là lý thú. Tôi vừa mới biết được người ta tổ chức một cuộc thi truyện do trẻ em sáng tác. Tôi mới nảy ra một ý kiến, hay là ta gửi tất cả những bức thư của chúng ta đã viết đi dự thi. Những lá thư chúng ta gửi cho nhau, nếu để theo thứ tự ngày tháng, có lẽ sẽ thành một cuốn truyện hay hay đấy. Tôi đã cất giữ tất cả những lá thư bạn gửi cho tôi bạn cũng có lần viết cho tôi rằng bạn đã sắp xếp các bức thư trong một cặp giấy cơ mà. Bạn nghĩ sao? Chúng ta có nên tham gia cuộc thi này không? Nếu bạn thấy ý kiến của tôi có thể chấp nhận được, bạn hãy gửi gấp cho tôi theo đường bưu điện máy bay tất cả những lá thư của tôi đến đây. Bởi vì hạn chót nộp bản thảo của cuộc thi không còn xa nữa. Chúng ta có rất ít thì giờ, vì thế phải khẩn trương. Nếu được giải thì đó là thành công chung của hai chúng ta. Chúng mình tham gia với danh nghĩa đồng tác giả nhé. Nếu bạn thấy không nên tham gia cuộc thi thì bạn cũng viết thư báo ngay cho tôi biết. Tôi còn muốn đề nghị, nếu tham gia cuộc thi, bạn cũng đừng cho ai biết nhé. Nếu có giải, chúng ta sẽ cho mọi người một bất ngờ thú vị. Không được giải thì sẽ chẳng sao cả. Nếu nói lung tung mà không được gì thì ngượng lắm. Không nói cho ai cả, đây sẽ là một bí mật chung của hai đứa mình Nóng lòng đợi trả lời của bạn Chúc bạn vui khỏe Chào thân mến, hạt Ahmed Bức thư cuối cùng Có thể rất tuyệt Ankara ngày 27 tháng 4 năm 1964 Ahmed thân mến Nhận được thư bạn tôi xin trả lời ngay lập tức Viết xong lá thư này Tôi sẽ gói tất cả thư của bạn lại và gửi đường bưu điện máy bay đúng như bạn yêu cầu. Như thế có nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý với đề nghị của bạn. Tôi cho rằng ý kiến của bạn rất hay. Chúng ta tham gia cuộc thi này là đúng, rất hợp. Không muốn bạn nhục chí vì mất hứng, nhưng tôi vẫn phải nói cho bạn biết một điều. Chúng ta có rất ít hy vọng giật giải. Bạn có biết tại sao không? Trong các lá thư chúng ta phê phán người lớn nhiều quá, nào là ba, mẹ, nào là thầy cô giáo, vân vân. Ôi thế mà chính họ, những người lớn đó sẽ lại chấm thi, phát giải thưởng. Tôi không dám tin là họ sẽ tặng thưởng cho một chuyện chỉ sặc những điều phê phán kêu ca về họ. Hơn nữa có khi họ sẽ nói Mấy đứa trẻ này còn cái nhà ai không biết Có lẽ họ sẽ nổi giận đứa kia lại còn một điều này nữa, nếu người ta gửi trả lại nhà tất cả, ba mẹ chúng ta sẽ nói gì đây? Vậy tôi đề nghị chúng ta nên ký những tên khác dưới các bức thư. Tôi đã chọn được cái tên tác giả hay hay là Senep. Bạn hãy suy nghĩ và tự chọn cho mình một cái tên nhé. Tôi không có ý bàn lùi rằng chúng ta không nên tham dự cuộc thi, nhưng khó mà tin là các bức thư chúng ta đã viết gom góp lại với nhau lại giống một cuốn truyện. Nhưng, thôi cứ gửi đi bạn ạ, à, lỡ chúng ta không được giải thì sao? Ừ, mà không được giải thì cũng đâu có sao, chúng ta đâu có mất mát gì. Nhận được lá thư mới nhất của bạn, tôi đã thử đọc lại một vài bức thư trước. Theo tôi, có lẽ bọn mình đã đi hơi xa trong việc phê phán người lớn. Bạn đã viết đủ thứ chuyện còn tôi không biết chuyện huyên thuyên những của quỷ gì Khi để lẫn lộn những lá thư đó với nhau Mẹ ơi, chẳng hiểu nó sẽ thành cái chi Nói một cách công bằng đàng hoàng ra Thì chúng ta cũng có hơi phóng đại một số sự việc Ban giám khảo mà toàn là trẻ con chứ không phải người lớn Thì tôi tin chắc chuyện của chúng ta sẽ giật giải nhất đấy Nhưng làm gì có chuyện đó được Dù sao tôi thấy chúng ta vẫn còn chút ít hy vọng Chắc bạn cũng biết những truyện viết cho trẻ em từ trước đến nay nói gì chứ. Nhiều truyện đã được trích để trẻ em học trong sách giáo khoa ấy. Nào là kể về một học sinh nghèo vừa kiếm sống vừa đi học. Nào là chuyện phiêu lưu mạo hiểm của một số trẻ em. Nào là chuyện một học sinh chăm chỉ, vân vân. Toàn là những bài học luân lý, nhiều khi quá lộ liễu chứ đâu phải là những cuốn truyện hấp dẫn cái chuyện của chúng mình mà bạn định gửi đi chẳng giống chuyện nào trước đây cả. Đó, bạn thấy không? Hy vọng của chúng ta chính là điều ấy. Nếu công trình của chúng ta mà giật giải thì thật là tuyệt diệu. Một ngày nào đó, khi lớn lên và trở thành cha của vài đứa trẻ, bạn có thể hãnh diện khoe với chúng rằng bạn đã từng đoạt giải nhất văn học. Dù sao, bạn cũng đừng gửi lá thư cuối này của tôi cùng với những lá thư khác nhé. Tôi không có ý định an ủi bạn, nhưng nếu chúng mình không được giải thì đâu có gì quan trọng. Bạn từng viết là bạn mơ ước trở thành nhà văn cơ mà. Đến lúc đó, bạn sẽ dùng những lá thư này thành một cuốn sách chả hơn ư. Như thế có khi còn tốt hơn ấy chứ. Chỉ có điều chúng ta sẽ phải đợi hơi lâu một chút chúc cho ý tưởng của chúng ta thành công chân thành chúc bạn sức khỏe và học giỏi gửi lời chào các bạn cũ và đời thư của bạn Janet Thư của tác giả gửi các em Các em thân mến Không, không chỉ các em thân mến Mà các con yêu quý của tôi Tôi yêu tất cả các con như chính những con tôi, như mọi thứ tình yêu khác. Trong tình yêu này, chúng ta cũng có một chút vị kỷ. Vì những người lớn tuổi như chúng tôi luôn tin rằng sẽ sống cùng với các con mãi mãi. Tôi không chỉ yêu những đứa con của tôi, những đứa bé Thổ Nhĩ Kỳ mà tôi yêu tất cả, tất cả các trẻ em, người Mỹ, người Liên Xô hay Đức Trung Quốc, người Ấn Độ, Việt Nam, vân vân. Nghĩa là tôi yêu mọi trẻ em trên trái đất, không phân biệt các con là Âu hay Á, hay da trắng hay da màu. Tôi định giải thích một điều mà có lẽ một số em đã biết. Các em rất dễ dàng hiểu rằng những bức thư trong quyển sách này không phải do hai em Senep và Ahmed viết ra mà chính tôi đã tưởng tượng ra các bức thư đó và các tác giả của chúng. Tôi đã đặt tên cho cả Ahmed lẫn cô bé Zeynep. Chắc các em cũng biết rằng hai học sinh lớp 5 không thể viết cho nhau những bức thư dài và nhiều như vậy trong một năm học. Nếu có hai đứa trẻ viết thư cho nhau, thế nào các em ấy cũng có những lỗi chính tả và văn phạm. Nhưng tôi chắc rằng nếu từ các em viết cho nhau thật sự thì các bức thư sẽ hay hơn nhiều những thư tôi đã nghĩ ra. Bởi vì những điều các em viết sẽ là xác thực, nguyên bản với cuộc sống trẻ thơ và những điều các em nghĩ. Chúng sẽ thật sự độc đáo và đáng tin cậy nhất. Đây chính là sự khác biệt lớn, khoảng cách xa giữa người lớn và trẻ em. Chính các em khi nào lớn lên, các em cũng lại giống như chúng tôi, người lớn và các em sẽ rời xa tuổi thơ xa rời bản thân các em lúc này. Như thế, các em hiểu rằng trong quyển sách này tôi thử làm một việc vô vọng, một việc không bao giờ có được. Nói cách khác, tôi thử đặt mình vào địa vị các em. Rõ ràng đây là một việc rất khó thực hiện được, bởi vì giữa những người lớn tuổi và trẻ em có một khoảng cách thời gian về tầm suy nghĩ đôi khi tới hàng ngàn hoặc vài ngàn năm. Chính vì thế, mà người lớn chúng tôi quên ngay tuổi thơ của mình. Ba, mẹ, anh chị, thầy cô giáo các em cũng đã quên tuổi thơ của họ rồi. Sự thật, các bức thư tôi viết thay Senep và Ahmed đã được gửi đi dự một cuộc thi tiểu thuyết và chẳng được một giải nào. Cuốn tiểu thuyết này viết dưới dạng những bức thư chẳng thể nào đoạt giải thưởng được. Bởi vì những người lớn trong ban giám khảo được chấm thi đã quên tuổi thơ của họ Senep và Ahmed cũng đã để ý đến điều đó, như tất cả những bài viết khác cho các em. Trong các bức thư của cuốn sách này, tôi muốn gửi đến các em những lời khuyên nhủ chân thành. Chỉ có điều tôi đã làm khác những người lớn khác thường làm. Tuy nhiên, các em cũng đừng nghĩ rằng trong cuộc sống hàng ngày, tôi đối xử hoàn hảo với các con tôi. Bởi vì chúng tôi cũng đã quên ở một chừng mực nào đó tuổi thơ của bản thân mình. Ngay cả khi biết rằng mình cư xử không đúng đắn, chúng ta cũng khó mà sửa chữa sai lầm được. Trong các bài viết của tôi ở tập sách này, mặc dù luôn coi các em là lớn, có hiểu biết, tôi vẫn phải nghĩ rằng dù sao các em cũng là trẻ em. Vì thế tôi mới phải giải thích để các em rõ ý tôi muốn nói gì. Chắc rằng các em sẽ hiểu ý tôi, hiểu tất cả những gì tôi muốn truyền đạt tới các em. Tận đáy lòng, tôi chân thành chúc các em học giỏi, các con yêu quý của tôi. Acid Nestin Như vậy là quyển tiểu thuyết hài hước Con cái chúng ta giỏi thật của nhà văn Acid Nestin đã kết thúc ở đây. Các bạn nhỏ thân mến, Vương Nghị rất mong các bạn sẽ cũng như hai bạn nhỏ Genep và Ahmed sẽ viết thư cho nhau giống như lời tác giả Acid Nessin đã nêu ra. Các bạn có thể kể lại những câu chuyện, những sự kiện đã xảy ra ở trường, ở gia đình, ở cuộc sống xung quanh mình và nêu ra những ý kiến, những suy nghĩ của mình cho các bạn của các bạn nghe. Đó chắc hẳn sẽ là những kỷ niệm rất đẹp mà sau này khi các bạn đã trở thành một người lớn Nhìn lại quãng đời tuổi thơ của chúng mình, các bạn sẽ thấy nó thật đẹp và hay ho biết bao nhiêu. Vương Nhị cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, đón nghe những bức thư của Senep và Ahmed do Vương Nhị đọc trong thời gian qua. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nhị nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.